sau đây chúng ta cùng đến với một tình huống. Có một bạn nam đến sinh nhật cùng bạn Lan ở trong lớp thì bạn rất mong muốn là mình sẽ tặng cho bạn mình một món quà thật ý nghĩa và kèm theo đó chính là một tấm bưu thiếp chúc mừng. Nhưng các con có thấy vẻ mặt của bạn như thế nào không? À, bạn đang rất là lo lắng và băn khoăn. Bạn đã hỏi cô giáo, cô ơi, mai em cần viết bưu thiếp chúc mừng sinh nhật bạn Lan ở trong lớp. Nhưng mà em không biết viết thế nào, cô giúp em với ạ. Và cô giáo đã rất vui vẻ trả lời bạn, đừng lo lắng nhé, cô sẽ giúp em. Các con thân mến, trong trường hợp bạn của mình nhận được một niềm vui nào đó trong cuộc sống hoặc là sinh nhật vào một dịp nào đó ý nghĩa đối với bạn như là sinh nhật này hoặc là năm mới hoặc là các dịp lễ Tết thì chúng ta cũng cần phải chúc mừng nhau. Có khả năng chúng ta ở xa nhau thì có thể tặng cho nhau những tấm bưu thiếp qua đường bưu điện hoặc ở gần nhau chúng ta cũng có thể tặng cho nhau những tấm bưu thiếp kèm với những món quà đầy ý nghĩa đấy. Trong trường hợp này thì bạn nam ở đây đang không biết viết bưu thiếp chúc mừng bạn mình như thế nào và cần đến sự giúp đỡ của cô giáo đấy. Cô xin giới thiệu với các con một số hình ảnh bưu thiếp để chúc mừng sinh nhật bạn của mình. Các con có thể nhận thấy với những loại bưu thiếp khác nhau thì cách trình bày cũng và những hình ảnh đi kèm cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như thiếp chúc mừng sinh nhật thì các con sẽ thấy hầu hết là sẽ có hình ảnh nến này và bánh gato đi kèm đúng không nào? Ngoài ra cũng có một số loại thiếp sẽ có những lời chúc sẵn ở trong đó. Ví dụ như bưu thiếp chúc mừng sinh nhật